Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong buổi trưa ngày hôm nay Không biết là bây giờ thì à, đã có những bạn nào lên xem phần phát trực tiếp này rồi Nếu như những bạn nào đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nha Ok không nào Rồi bắt đầu đã thấy khá là nhiều những bạn đầu tiên vào tham gia phần phát trực tiếp ở trong buổi trưa ngày hôm nay cùng với chị Chắc là đang ăn cơm <laughs> hoặc là đang nghỉ ngơi hoặc là vẫn đang trên trường Nhưng nói chung tinh thần thì vẫn không thay đổi đúng không? Ok, xin chào Huy Minh, xin chào em Người đầu tiên gửi lời chào tới chị trong buổi trưa ngày hôm nay Xin chào Thắm, xin chào em Nhanh quá các bạn ạ 5 ngày chiến dịch nghị luận xã hội sắp kết thúc rồi Buổi tối ngày hôm nay là buổi tối cuối cùng rồi Trời ơi, 5 ngày qua chị cảm nhận được rất là nhiều tình cảm từ phía các bạn Khi mà các em học kiểu cực kỳ chăm chỉ luôn ấy Chị hy vọng là với 5 ngày chiến dịch Thực chiến nghị luận xã hội vừa rồi thì đã giúp cho các bạn có thể nâng cao được cái khả năng viết nghị luận xã hội của mình. Ngày hôm nay là buổi cuối cùng chúng mình gặp nhau đúng không? Và nhớ lịch của chị nhá là 23 giờ 15 phút tối ngày hôm nay ở trong group kín của chúng mình, chúng mình sẽ lại tiếp tục chiến đấu như những chiến binh thực thụ trong cái buổi cuối cùng này. Đồng ý không nào? Ok, xin chào Đinh Chi, xin chào Thu An, rất nhanh. Hơn 200 bạn rồi, chúng mình sẽ bắt đầu luôn buổi ngày hôm nay chứ. Ok, xin chào các em, xin chào các bạn Xin chào Phạm Huyền, thế nào? Đang làm gì? Ăn cơm à? <laughs> Hay rửa bát? <laughs> Hay là ở trường? Nói chung là học sinh của chị Hiên thì có nhiều cái đáng yêu lắm Nhiều khi bảo là em đang và, và vội bát cơm nên em vẫn phải ngồi xem phần phát trực tiếp của chị Rồi, xin chào các bạn nhé, xin chào các em như cái tựa đề mà ngày hôm tra, ngày hôm nay chị chia sẻ với các bạn đó là mỗi ngày thì chúng ta sẽ có một cái bài văn tham khảo đúng không ạ à, xin chào các đối thủ à. <laughs> à mỗi ngày chúng mình sẽ có một cái bài văn tham khảo a à, mai em thi học sinh giỏi tỉnh á cố gắng lên nhá chị chúc em sẽ đạt được số điểm thật là cao được không nào? 5 ngày trôi qua nhanh quá, đúng thật, quá nhanh chị còn thấy nhanh đây này. Bản thân chị là người dạy các bạn mà chị còn thấy nhanh đây này, hướng dẫn các bạn mà chị còn thấy nhanh đây này. <laughs> Nhớ lịch hôm nay nhá 23 giờ 15 phút Ở trong cái group kín à, Nghị luận xã hội của chúng mình Và chúng mình sẽ cùng với nhau trải nghiệm cái buổi cuối cùng Tổng kết lại tất cả mọi thứ ABCDXYZ cùng với chị luôn Được không ạ? Ok, xin chào các em, xin chào các bạn Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với ngày hôm nay với một cái bài văn tham khảo Các bạn thân mến, bên cạnh cái câu nghị luận xã hội ấy Thì chị biết chắc chắn rằng nghị luận văn học cũng là một câu khiến các bạn đau đầu lắm Thậm chí nhá, cái câu này còn khiến cho các bạn kiểu đau đầu hơn nữa cơ Bởi vì là cái khối lượng kiến thức nền quá nhiều Bên cạnh đấy thì chúng mình còn phải học về phương pháp này Chúng mình còn phải học về những cái thứ khác nhau nữa Để có thể hoàn thiện được một cái câu nghị luận văn học hay đúng không ạ? Thế thì chị không biết rằng là ở ờ, ở đây, ngày hôm nay, trong phần phát trực tiếp này, các bạn muốn là chúng mình sẽ cùng chia sẻ với nhau về một cái bài văn mẫu nào không? Về một cái bài văn tham khảo thuộc đề nào không? đang ăn cơm cũng vào xem luôn à <laughs> rồi ok à, mấy hôm vừa rồi ấy có hôm à, có hôm một bạn bảo chị là chị ơi chị nhiều hôm chị mở nhạc trước khi học ấy thế là bắt đầu em mở vào lúc ý thế là bố mẹ em tưởng là em đang nghe nhạc chị ạ <laughs> bố mẹ em tưởng là em đang nghe nhạc ăn củ gì ăn củ lang nghe chị giảng á là cái gì hả Buổi hai chị xóa rồi Đương nhiên là phải xóa chứ Đã quy định là như thế rồi còn gì nữa Lại còn bây giờ lại còn bảo là chị xóa rồi à Hồn nhiên thật sự luôn đấy Rồi Nào các bạn Các bạn ơi Nào 300 bạn ơi 300 đối thủ ơi à, đang đang bảo nhau là ngủ chưa đi kìa đang dục nhau là ngủ chưa đi đây này Các đối thủ ngủ đi đây này Nào muốn ngày hôm nay muốn tham khảo cùng với chị về à, Muốn tham khảo cùng với chị Về cái tác phẩm nào ạ Đề bài nào ạ Cho chị một cái đề bài nghị luận văn học khó khó một tí xem nào Được không ạ à? sách này hay quá em đọc quên luôn cả ăn cơm á Úi dồi ôi Dù thế nào phải ăn cơm xong thì mới đọc nhá Chứ không đến lúc đọc ngất ra đấy thì chị làm sao chịu trách nhiệm được Biết chưa Nha Em xin lịch phát trực tiếp Ok em ơi, ở trên ảnh bìa đấy Có lịch phát trực tiếp rồi đấy, cứ nhìn vào đấy thôi À, chiếc thuyền lại chiếc thuyền ngoài xa Vừa hôm lại chiếc thuyền ngoài xa, hôm nay lại chiếc thuyền ngoài xa Vào đề luôn đi chị ơi Đang hỏi là cần đề nào Lại cứ bảo chị vào đề luôn đi chị ơi Lại chiếc thuyền ngoài xa à? Thôi được rồi, nếu các bạn thích chiếc thuyền ngoài xa Chị sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài về sông Đà nhé Rồi các bạn ơi, ở đây chúng mình có ạ À chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu một cái bài văn mẫu tham khảo về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Năm nay khi mà nhìn đề minh họa xong ấy là ngay lập tức trong đầu các bạn gọi là hiện lên về cái dấu ấn về sông Đà ngay lập tức và các bạn cực kỳ lo lắng về việc là u chị ơi em nghĩ là năm nay dễ vào sông Đà lắm. Đấy là suy nghĩ của các bạn, chúng mình cũng có quyền tin và niềm tin của chúng mình chứ, đúng không? Thế nên là chị sẽ cung cấp cho các bạn một bài về sông Đà nhá. Đồng ý không nào? Rồi các bạn ơi, đây. Trời ơi, về sông Đà thì dài kinh khủng khiếp luôn các bạn ạ. À nhá, dài kinh khủng khiếp luôn. Chúng mình sẽ có một cái đề về sông Đà như sau. Đây chúng mình sẽ có một cái đề về sông Đà như sau Đây chúng ta sẽ có cái đề như thế này Đó là phân tích hình tượng người lái đò sông Đà Trong tùy bút cùng tên của Nguyễn Tuân À em đã có quyển này của chị à <laughs> Em đã có quyển này của chị à Các bạn ơi ai mà chưa dinh cái cuốn gọi là best seller của học văn chị Hiên về là uổng lắm đấy nhá cái quyển tuyển tập 50 bài văn mẫu này ấy là một cái quyển đỉnh của đỉnh luôn Mà các bạn mà không dinh về để mà ôn trong giai đoạn này thì tiếc lắm luôn đấy Nói luôn là như thế nhá Còn đương nhiên cái đấy phụ thuộc tùy vào các bạn mà nhá Rồi chúng mình sẽ có cái bài này, bài này như sau Các bạn ơi ngày hôm nay chị đưa cho các bạn một cái cách mở bài mới lạ lắm nếu như mà các bạn cảm thấy yêu thích cái cách mở bài này Thì các em có thể vận dụng nó cho nhiều đề khác nhau đấy Thử xem như thế nào nhá Đọc bài 168 đi chị Rồi, này, chị bảo này Nếu như mà muốn chị đọc bài 168 thì chuẩn bị tải app về để nghe audio nhá Còn chị không thể nào đáp ứng yêu cầu của mấy đứa được đâu Rồi, bắt đầu như sau Hãy nhớ Đề bài ngày hôm nay chị em mình chia sẻ là phân tích vẻ đẹp hình tượng người lái đò sông Đà trong tùy bút cùng tên của Nguyễn Tuân. Ok chưa nào? Nhá, lưu ý giúp cho chị. Đồng ý không ạ? À? Như thế này. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư từng tâm sự Gì lừng lơ cũng được, chỉ tình yêu là không Lời viết ấy khiến cho biết bao trái tim rung lên những nhịp đập bồi hồi Các bạn ơi đợi chị tí, chị cho thêm tí nhạc nền cho chiêu chiêu tí nhỉ Đúng không? Nói chung là chị em mình cứ thoải mái thôi Kể cả là các bạn ăn rồi hay chưa ăn Chị đây còn chưa ăn thì còn bình thản cơ mà Các em lo gì đúng không Rồi các bạn ơi chị có một cái mở bài như thế này Nhá Nếu mà chưa có sách thì nhắn tin cho các anh chị admin fanpage ngay Đặt ngay và luôn đi như sau Tác giả Nguyễn Ngọc Tư từng tâm sự gì lừng lơ cũng được Chỉ tình yêu là không Chắc là có mấy đứa này đang nghĩ ở trong đầu Bảo là bà này liên tha liên thiên Viết cái câu gì sao lại tình yêu tình ót gì ở đây này không hiểu là đang định viết cái gì này Để xem dẫn dắt như nào nhá Để từ một cái phi lý Tức là không được hợp lý cho lắm Bây giờ sẽ trở thành một cái điều rất là hợp lý đối với các em đây Như sau Tác giả Nguyễn Ngọc Tư từng tâm sự Gì lừng lơ cũng được Chỉ tình yêu là không Lời viết ấy khiến cho biết bao nhiêu trái tim rung lên, những nhịp đập bồi hồi, tự nhìn lại về tình yêu của chính mình đang giữ. Thế nhưng khi đọc dòng viết này, trong lòng tôi lại trào lên biết bao suy nghĩ về thế giới văn chương nghệ thuật. Bởi vì nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo, thế nên những người nghệ sĩ những người nghệ sĩ trong sáng tác vốn dĩ không thể lừng lơ trong điều mình nghĩ, trong điều mình viết. Sứ mệnh của nhà văn chẳng phải là đi đến tận cùng để tìm ra giọng nói của riêng mình hay sao? Đọc tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, ta mới thấy được người nghệ sĩ ấy đã dám đi tới tận cùng để cho người đọc thấy được sự khác biệt của riêng mình. Sự độc đáo trong ngòi bút của Nguyễn Tuân được thể hiện rất rõ qua việc ông xây dựng thành công hình tượng người lái đò sông Đà trong thiên tùy bút cùng tên của mình. Các bạn ơi, xong chưa? Được không ạ? Thế nào? có vẻ rất vô lý nhưng lại cực kỳ hợp lý đúng không ạ? Cái lửng lơ ở đây chị muốn nói đến không phải là cái lửng lơ ở trong tình yêu mà xét trên một cái phương diện khác ấy có rất là nhiều thứ chúng ta không thể lửng lơ được. Và một trong những cái điều mà rất là quan trọng của mỗi người nghệ sĩ đó là trong những cái sáng tác của mình thì vốn dĩ là cái người nghệ sĩ này không thể lửng lơ được đúng không ạ? À? Nhá, vốn dĩ là người nghệ sĩ này không thể lừng lơ được Và chị đã lựa chọn cái cách đó để dẫn vào cái phần mà chị đang muốn viết ở đây Đương nhiên đây là một cái cách rất là mới mẻ Và chị cũng mong là bản thân các bạn sẽ tự có được cho mình những cái góc nhìn mới mẻ như thế nhá Được không ạ? Rồi, như sau Bây giờ bắt đầu nói về một chút về Nguyễn Tuân và dẫn vào tác phẩm này Rồi, như sau ạ Như thế này Nói về văn chương của Nguyễn Tuân Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh từng nhận xét khi thì trang nghiêm cổ kính, khi thì đùa cợt bông phèn, khi thì thánh thót trầm bổng, khi thì xô bồ bừa bãi như là ném ra trong một cơn say chính choáng khinh bạc đấy, nhưng bao giờ cũng rất đỗi tài hoa. Không tự mình viết mà mượn một cái lời nhận định, một cái lời đánh giá về chất văn của Nguyễn Tuân để đưa vào như sau Minh chứng cho giọng văn không giống ai, không trộn lẫn đó Chính là thiên tùy bút người lái đỏ sông đà Tác phẩm này là thành quả mà Nguyễn Tuân đã ấp ủ sau rất nhiều chuyến đi ngược lên Tây Bắc và chuyến đi vào năm 1958 chính là cơ duyên lớn nhất để ông hoàn thành tác phẩm này. Thực tiễn xây dựng cuộc sống mới ở vùng cao đã đem đến cho nhà văn nguồn cảm hứng sáng tạo, Ngoài phong cảnh Tây Bắc uy nghiêm hùng vĩ tuyệt vời thơ mộng, Nguyễn Tuân còn phát hiện những điểm quý báu trong tâm hồn con người mà ông gọi là thứ vàng mười đã qua thử lửa, là chất vàng mười của tâm hồn Tây Bắc. Người lái đò sông Đà được in trong tập tùy bút sông Đà. Vào năm 1960, một trong số những thành tựu đánh dấu tên tuổi của Nguyễn Tuân với thể loại sở trường. Xong, đồng ý không? Nhá, một cái đoạn ngắn ngắn khái quát về Nguyễn Tuân và dẫn vào cái tác phẩm này bởi vì ở trong ba em điểm của Bộ Giáo dục ấy đối với đề thi Trung học phổ thông quốc gia ấy thì bao giờ cái phần mà chúng ta trình bày hiểu biết về tác giả tác phẩm cũng có điểm đấy thế nên các bạn cũng cần phải lưu ý về phần này nhá để viết thật là tốt giúp chị nhá đương nhiên nó không chiếm nhiều điểm và cũng không phải là cái vấn đề trọng tâm nhưng các em cần phải lưu ý giúp cho chị bây giờ bắt đầu tiếp tục đến đoạn tiếp theo bắt đầu phân tích về ông lái đò này Lật dở từng trang viết của Nguyễn Tuân Ta biết được ông lái đò quê ở Lai Châu, làm nghề chèo đò trên dòng sông Đà đã hơn 10 năm. Với khoảng thời gian chinh chiến ở đây, đủ để đôi tay của ông vững vàng và trở thành một tay lái lão luyện. Trên sông Đà, ông xuôi ông ngược trên 100 lần rồi và chính tay ông giữ lái độ 60 lần. Ông là một con người từng trải, là linh hồn của muôn thủa sông nước Đà Giang. Ông hiểu dòng sông này như hiểu chính bản thân mình. Đối với người lái đỏ sông Đà, dòng sông chính là nơi để ông ghi lại những dấu ấn, viết nên những bản thiên hùng ca trong cuộc đời của mình. Nó thân thuộc tới mức như cách ông nhớ một bài văn, nhớ từng dấu chấm, dấu vẩy, dấu chấm than và cả những đoạn xuống dòng. Nguyễn Tuân đã thể hiện sự cảm phục của mình với người lái đò bằng những hình ảnh so sánh đầy chất văn học. Cuộc sống của ông lão đơn giản, bình thường nhưng lại vô cùng phi thường. Được không nào? Đây là một cái đoạn khái quát về người lái đò sông Đà, về hình tượng người lái đò sông Đà. Bao giờ cũng thế khi mà tìm hiểu về một hình tượng ấy thì chị luôn luôn nói với các bạn rằng là chúng ta sẽ phải tìm hiểu về lai lịch trước. Sau khi tìm hiểu về lai lịch xong thì chúng mình sẽ tìm hiểu về ngoại hình, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhá. Ông lái đỏ xuất hiện trong lòng bạn đọc với hình ảnh của một ông lão 70 tuổi với mái tóc bạc phơ, cái đầu bạc quắc thước đặt trên một thân hình cao to gọn quánh những chất sừng chất muôn và hai cánh tay trẻ tráng. Nhạn giới của ông cao vời vợi, tiếng nói ào ào như thác nước trước mặt cành sông. Hai chân khuỳnh khuỳnh như lúc nào cũng kẹp chặt một cái cuống lái trong tưởng tượng. Tay ông dài lêu nghêu. Trong tâm thức của người đọc, ông lái đò hiện lên với hình ảnh của một con người cưỡi sóng đạp gió, là vẻ đẹp của người anh hùng lao động giữa cuộc sống đời thường. Có nghĩa là như thế này. Nếu như các bạn đã từng học về nghị luận văn học với chị rồi Thì chị luôn luôn nói với các em là đối với văn xuôi ấy Và đặc biệt là đối với thể tùy bút hay là ký Thì cái việc học dẫn chứng rất là quan trọng Chúng ta bao giờ cũng phải tâm niệm rằng là nói có sách mách phải có chứng Đúng không ạ? Có nghĩa là khi mà các bạn đã nói và khẳng định cái ý của các em là như thế rồi Thì đương nhiên các em đồng thời phải đưa ra được cho chị những cái bằng chứng ở đây Và khi đưa dẫn chứng ra xong rồi Thì chúng mình phải có thời gian mình ngồi lại, mình nhìn, mình ngẫm, mình gì ạ? À, mình phân tích lại cái dẫn chứng đó giúp cho chị Được không ạ? À? Như sau nhé Ông lái đò được tác giả miêu tả bằng những cảm nhận phong phú từ giác quan, cảm hứng của người nghệ sĩ và bằng kho từ ngữ phong phú, giàu giá trị tạo hình để cho người đọc có được đủ đầy nhất về hình ảnh của con người sinh ra từ sóng nước Đà Giang. Được không ạ? À? Ông lái đò hiện lên trong tâm thức của người đọc mang vẻ đẹp của một chiến tướng. Bây giờ bắt đầu nói về phẩm chất. Ở trên là lai lịch ngoại hình, bây giờ là bắt đầu nói về phẩm chất của con người này. Đồng ý không ạ? À? Bây giờ là bắt đầu nói về phẩm chất. Các bạn ơi, đối với tất cả những bạn nào muốn mua sách này ấy thì các em đừng comment ở đây nữa. <laughs> Các bạn hãy nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên nhá. Được không nào? Các bạn ý không ngủ đâu các em ạ. À. Đừng có <laughs> ờ, không các bạn ý bây giờ trưa cũng không thành vấn đề nữa rồi nhá. Trưa hay tối hay đêm cũng không thành vấn đề nữa rồi. Chị vẫn còn nhớ là hôm vừa rồi ấy, chị tổ chức cái chiến dịch nghị luận xã hội ấy. hết xong các bạn ấy bảo là Ui chị ơi 23 giờ 15 khuya thế em không học được đâu Nhưng mà sau rồi chị nhận ra là tất cả các bạn ấy là đều lừa nhau cả bởi vì cái vấn đề là đúng 23 giờ 15 ai cũng lên học luôn Vấn đề là như thế Thế thì bây <laughs> giờ ấy Mà bạn của các em mà dục các em mà đi ngủ ấy Là các em phải cẩn thận nhá Nó càng dục mình đi ngủ là mình càng phải thức Biết chưa Chứ không là kiểu gì nó cũng học một mình đấy Nhá Rồi nào Bây giờ sẽ quay trở lại nói về phẩm chất của ông lái đò sông đà đây này Như sau Ông lái đỏ hiện lên trong tâm thức của bạn đọc mang vẻ đẹp của một chiến tướng, dũng cảm, quyết đoán, nhanh nhạy trong từng lời nói hành động khi chỉ huy con thuyền vượt thác. Giữa tương quan, giữa tương quan thác nước sông Đà dữ dội mênh mông, với một ông lái đò không chỉ có chỉ có tay không, chỉ có chiếc thuyền là chiến mã, con trèo là thanh tay trèo là thanh gươm. Người đọc không cảm thấy sự mất cân bằng Trái lại, vẻ đẹp của con người trong khung cảnh ấy còn hiện lên mang tầm vóc của vẻ đẹp thiên nhiên vũ trụ. Trong trận thủy chiến, đã có những lúc thác nước sông Đà mưu mô xảo quyệt đến mức như thể quân liều mạng, đá vào sát nách, đá trái thúc cối vào bụng vào hông thuyền. Ông lái đò lúc bấy giờ đã bị thương, nhưng vẫn nhất định giữ lấy mái chèo. Hai chân kẹp chặt cuống lái. Với ông, cưỡi thác lên sông Đà là phải cưỡi đến cùng như cưỡi hổ. Ông đã rất nhanh trí, nắm lấy bờm sóng, đúng cuồng, rồi ghi cương lái miết một đường chéo về phía cửa đá. Chinh chiến đã lâu, nên ông đò thuộc lòng binh pháp của thần sông thần đá nơi đây. Cho nên ông đã vận dụng sáng tạo những chiến thuật của mình để giành lấy chiến thắng cuối cùng. Đứa thì ông tránh và rảo bơi trèo lên, đứa thì ông đè sấn chặt đôi ra để mở đường tiến. Ông lão ấy đã giao chiến với tướng đá, quân đá, thạch trận sông Đà như một dũng sĩ, một người anh hùng giữa đời thường. Ông làm chủ thiên nhiên và tin vào sức mạnh của chính bản thân mình. Con sông Đà dữ tợn đến mức tìm mọi cách để nuốt chửng con thuyền không cho đi ngang qua đây. Có những lúc chúng đội cả thuyền lên, nó bám lấy con thuyền như đô vật bám lấy thắt lưng của đối thủ. Trong tình cảnh như vậy, ông Đò đang bị lật ngửa mình ra giữa âm thanh vang dội của đất trời. Thế nhưng, bằng khả năng, sự bình tĩnh và trí dũng của mình, qua được vòng 1, rồi vòng 2, vòng 3 trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, bởi lẽ so với hai vòng trước, vòng này là ít cửa nhất. Bên phải, bên trái đều là luồng chết cả. Luồng sống duy nhất ở chặng 3 này nằm ở giữa bọn đá hậu vệ của con thác. Ông lái đỏ hiện lên với sự nhịp nhàng điêu luyện khi trèo lái con thuyền. Vút, vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng. Thuyền như một mũi tên che xuyên qua nhanh hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được, lượn được. Nguyễn Tuân đã đưa ra một phép so sánh độc đáo và chính xác, gây nhiều ấn tượng trong lòng bạn đọc. Đó là hình ảnh người lái đò và người lái xe đang lao xuống dốc đèo. Người lái xe khi nguy nan vẫn còn có chỗ để bám víu, đó là phanh tay, có tiến lên, lùi lại. Còn đối với người lái đò thì bây giờ không có chỗ để bám víu, không có bất cứ chỗ nào để bám víu cả Mà nếu như cũng không còn đường lùi Cũng không còn đường lùi Cái thuyền mà lao xuống thác Thì chả có cái phanh nào cả Chỉ có lao đi chứ không có lùi lại Không lao trúng tim luồng nước Thì thuyền quay ngang mà úp xuống Chứ không có lùi gì cả Trong trận thủy chiến Ông lái đò đã như một dũng tướng Tả sung, hữu đột Phát huy trọn vẹn đầy đủ tài trí Sự linh hoạt ứng biến của mình vượt qua ba trùng vi thạch trận với rất ít cửa sinh. Ông lái đỏ đã thành công trong việc phá vỡ trùng vi thạch trận này để giành thắng lợi về cho mình. Miêu tả ông lái đỏ, Nguyễn Tuân như muốn đưa ra một triết lý, một thông điệp Giữa thế giới tàn độc và nham hiểm, thế giới man dại đầy những cạm bẫy ấy Con người vẫn dũng cảm, vẫn đủ kinh nghiệm để tìm lại luồng sinh bằng sự trải nghiệm và trí tuệ tuyệt vời của mình Các bạn ơi, đây là một cái đoạn ấy mà chúng ta thấy rằng là chúng ta phân tích ông lái đò trong cái cảnh mà ông ấy vượt thác. Bởi vì như chị đã nói với các em rồi đó chính là gì ạ? Khi mà nói về hình tượng ông lái đò và đặc biệt nói về cái sự dũng cảm của con người này ấy thì bao giờ chúng ta cũng sẽ nhắc đến trong cái tương quan lực lượng một bên là thác nước sông Đà và một bên là ông lái đò. Để chúng ta thấy được cái vẻ đẹp của con người gọi là gì ạ? Sừng sững giữa cái vẻ đẹp của thiên nhiên. Và đó chính là cái chất vàng 10 mà bản thân Nguyễn Tuân muốn đi tìm đúng không ạ? Bên cạnh một hình ảnh ông lái đò mang cái vẻ đẹp của một dũng sĩ, của một chiến tướng thì các bạn cũng đều biết rằng ông lái đò còn mang cái vẻ đẹp bình dị đời thường. Đó cũng là vẻ đẹp của một người nghệ sĩ trong chính nghề nghiệp của mình nữa. Được không ạ? À? Nhá, đó cũng là gì ạ? Đó cũng là nghề nghiệp, đó cũng chính là người nghệ sĩ trong chính nghề nghiệp của mình. Chúng ta có cái phần nói về vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ của ông lái đỏ như sau nếu như mà yếu nghị luận xã hội ấy thì em tham khảo thêm cả cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội nhá được không ạ à? hãy tham khảo thêm cả cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội nhá và rất là nhiều bạn yếu nghị luận xã hội đang học cùng với chị ở trong cái chiến dịch 5 ngày thực chiến nghị luận xã hội đấy hôm nay là buổi cuối cùng rồi không biết là em đã biết đến chiến dịch đấy chưa nếu như chưa biết thì cũng nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị hiên ngay hôm nay là buổi cuối cùng rồi đấy <laughs> Được không ạ? À? Rồi, như thế này Hình ảnh ông lái đò Một người lao động bình thường hiện lên trong tâm thức người đọc Không chỉ là một chiến tướng Trí dũng song toàn Mà còn là một con người điêu luyện trong công việc của mình mà còn hiện lên với hình ảnh của một người nghệ sĩ với tay lái ra hoa, tay lái nở hoa. Ông là một người vừa thông minh, anh hùng, dũng cảm, vừa tài tình, tài tử, nghệ sĩ. Thật tinh tế, Nguyễn Tuân đã tạo được một cái nền phù hợp để tôn vinh nhân vật của mình. trận Thủy Chiến dữ dội như vậy, khó khăn như thế, nhưng bằng tài năng trí dũng của mình, ông lái đỏ đã vượt qua tất cả những khó khăn để trở về với cuộc sống thanh bình. Thế là hết thác, dòng sông vặn mình vào một cái bến cát có hang lạnh, sông nước lại thanh bình. Đêm đó, nhà đò đốt lửa trong hang đá nướng ống cơm lam mà bàn tán về cá anh vũ cá dầm xanh. Ông lái đỏ bây giờ trải qua hết thời khắc khó khăn vất vả để chờ về với những phút giây thanh bình thơ mộng quên đi cái khoảnh khắc nguy hiểm vừa cận kề với cái chết, quên đi cái khoảnh khắc phải đối mặt với thủy quái. Có thể thấy, ông lái đỏ sông Đà là một dũng tướng mang trong mình tâm thái của một người nghệ sĩ, ung dung, tự do, tự tại. Đó là một cao nhân, đồng thời cũng là một tao nhân. Viết về người lái đò sông Đà, ngòi bút của Nguyễn Tuân hiện lên với tràn đầy cảm hứng lãng mạn. Cảm hứng ấy thấm sâu và lan tỏa trong những câu văn viết về đời thực, viết về con người thực. Cảm hứng lãng mạn ấy đã được sử dụng trong thiên tùy bút này, đặc biệt khi viết về người lái đò đã tạo nên một khúc ca tươi đẹp hào sảng, khi viết về con người lao động. Cảm hứng ngợi ca vẫn được Nguyễn Tuân giữ nguyên vẹn khi viết về nhân vật thứ hai này của mình. Ông lái đò đã thôi làm nghề, nhưng trên ngực vẫn bầm tụ một củ khoai nâu. Đấy chính là hình ảnh quý giá cho một thứ huân chương siêu hạng. Nguyễn Tuân gọi đó là thứ huân chương siêu hạng. Một thứ huân chương dành cho những người hùng trong cuộc sống đời thường, thật đẹp đẽ và đáng trân trọng biết bao. Đọc Người lái đò sông Đà, ta càng hiểu thêm lý do vì sao cái đẹp trong văn của Nguyễn Tuân được gọi là cái đẹp đạt đến độ hoàn thiện, hoàn mỹ. Bằng tình yêu thiên nhiên đất nước, kết hợp với vốn ngôn từ độc đáo tài hoa, Nguyễn Tuân đã tái hiện khung cảnh Tây Bắc thật hùng vĩ mà cũng thật đỗi trữ tình, làm ta thêm tự hào về núi sông Tổ quốc nguy nga tráng lệ và càng thêm trân trọng những cống hiến thầm lặng của người lao động. Hình tượng ông lái đò qua ngòi bút Nguyễn Tuân vừa khiến cho người đọc cảm thấy mình nhỏ bé, vừa khiến chúng ta mở rộng tầm mắt để nhìn ngắm xung quanh, để trông thấy những vẻ đẹp bình thường mà phi thường trong cuộc sống hàng ngày. Văn chương của Nguyễn Tuân quả thực là thứ văn chương chứa đựng đầy sức bí ẩn, hấp dẫn bạn đọc nhiều thế hệ. Hết. Xong. <laughs> Được không ạ? Đấy là cái bài viết mà ngày hôm nay muốn chia sẻ cùng với các bạn đương nhiên là các em vẫn có thể dựa vào đấy để các bạn phát triển nhá. Đương nhiên là các em vẫn có thể dựa vào đấy để các bạn phát triển. Nhưng mà chị thì chỉ chị chỉ mong là khi mà viết nghị luận văn học ấy các em phải rõ ràng mọi thứ ra và các em phải hợp lý hóa mọi thứ ra chứ đừng có để cho mình bị cuốn vào. Chỉ nhìn thấy cái đề phát là mình lao và mình làm luôn. Mà đáng lẽ cái việc đầu tiên chúng mình cần làm là phải định hình lại trong đầu Là chúng mình sẽ viết những cái ý gì Từng ý, từng ý, từng ý sẽ sắp xếp như thế nào Đấy mới là cái điều quan trọng cơ được không ạ? À? Nhá, đấy mới là cái điều quan trọng Chị nói luôn là như thế Còn ngày hôm nay thì chị rất cảm ơn các bạn Bởi vì đã dành thời gian buổi trưa nghỉ ngơi Ít ỏi của mình cho chị Để chúng ta lên học rất là đông luôn ấy Cùng với chị trong buổi trưa ngày hôm nay à, Đương nhiên là chị sẽ còn quay trở lại chứ Và chúng mình sẽ còn gặp lại nhau chứ Thế nên có bất cứ những cái yêu cầu Những cái thắc mắc gì thì các em cứ chủ động nhắn tin Cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên nhé Và nhớ là buổi tối ngày hôm nay Chính là buổi tối cuối cùng Trong chiến dịch nghị luận xã hội đấy Thế nên nhất định các bạn phải Nhất định các bạn bạn phải lên học cùng với chị nhá Đêm nay hứa hẹn là các đối thủ chắc chắn sẽ không ngủ đâu nhá Rồi, cảm ơn các em rất nhiều Những bạn nào có sách rồi thì cứ bình tĩnh Sẽ có app cho các em thôi Còn những bạn nào chưa có sách thì nhanh chóng dinh sách về đi nhá Vợ nhặt Nhung ơi Nhung à, Vợ nhặt cầm Nhung ơi vợ nhặt thì chị sẽ để buổi sau nhá Được không nào? Còn buổi ngày hôm nay tạm thời dừng lại ở đây thôi À em đã ngủ rồi cơ à <laughs> Đã ngủ rồi vẫn lên comment được là em đã ngủ rồi đúng không? Rồi tốt Cảm ơn các em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi trưa hoặc là buổi tối tiếp theo. Bye bye!